Và tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại sân khấu Đó chính là ảo thuật gia Phong Cần Cùng với sự hỗ trợ của trợ lý Đó chính là Kairon Và ngày hôm nay đến với fan meeting lần này Chúng ta có rất nhiều những tiết mục đặc sắc Và đây là một trong những tiết mục đó Và với tiết mục này thì các bạn nhỏ Chúng ta không nên bắt chước làm tại nhà nha đây là những màn biểu diễn được tập dượt rất kỹ lưỡng Cho nên các bạn nhỏ chúng ta ở nhà không nên bắt chước làm theo Vâng và chúng ta đang có trên sân khấu của mình Đó chính là trợ lý Kyron cùng với ảo thuật gia Phong Cận Và để xem xem Phong Cận sẽ làm gì đây Xin lưu ý lại một lần nữa, đây là những tiết mục được tập luyện kỹ lưỡng. Các bạn chúng ta không nên bắt chước tại nhà nha. Vâng ạ, à, hiện tại trên tay của ảo thuật gia phong cần đang có những mảnh ghép để chúng ta bao quanh đầu của Cairo lại. Và để xem xem với màn ảo thuật này chúng ta sẽ có một điều hấp dẫn gì đây. rất hồi hộp đúng không nào Vâng và hiện tại Phần đầu của Chiron đã được bao bọc bởi những mảnh ghép thành một chiếc hộp vuông màu đen và dạ, Phong Cận đang rất cẩn thận ạ à. Và xin lưu ý lại một lần nữa là các bạn chúng ta không nên bắt trước tại nhà nhé Sẵn sàng chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại Kairon một lần nữa ạ à. Những thanh gương rất là sắc bén Ôi cha và chúng ta sẽ đến với thành gương thứ hai hết sức bình tĩnh và cẩn thận và thanh gương thứ hai đã được kim vào thùng màu đen rồi ạ tiếp tục là thanh thứ ba vô cùng hồi hộp giao công cường đang ghim rất nhiều những thanh dao vào trong chiếc hầm màu đen ở phía trên sân khấu một giờ bắt tay được lớn ạ hiện tại chúng ta vẫn còn một thanh dao nữa ạ à. một thanh gươm rất dài và tiếp tục đại trên sân khấu Thảo Tự Do Phong Cực đã ghi hết tất cả những thanh gương vào trong chiếc hầm màu đen rồi Wow, quá tuyệt vời Caron chúng ta còn ổn không nha Vâng ạ, à, bây giờ đảo Tự Do Phong Cận đang liên tục rút những thanh dao ra Khỏi chiếc hầm màu đen trên sân khấu Và số phận Caron sẽ như thế nào đây chúng ta sẽ cùng bật mí 3 hai một wow một trăm bóng lên được nữa cho được vâng trăm bóng cự á Vâng, một dòng bắt tay thêm nữa cho trợ lý của chúng ta, Kyron Cảm ơn các bạn rất là nhiều mà ảo thuật hết sức vi diệu luôn em ơi Rồi, xin mời bộ phận uh, ban tổ chức hỗ trợ Phong Cận ạ à.